Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới của Zero có tên là Tomoy nhá. Let's go. Ok, chúng ta cùng học 4 lần 81 nhá. Động tác đầu tiên các bạn quay lưng lại này. Ok, cúi đầu xuống. Đợi cho mình đến nhịp 4 thì các bạn hất đầu lên. Sau đó kéo hai cánh tay và đẩy về, đồng thời xoay qua trái. Tiếp theo hất đầu hai lần như thế này. Tay sẽ vuốt lên đến phần khỉu tay. Đây, bắt đầu nhé. Một lần and hai lần ta sẽ dừng ở đây tiếp theo này đánh cái vai trái ở phía trên ra sau đồng thời kiễng chân trái và nhún hai chân xuống về tiếp theo dùng tay trái cúi cằm xuống và đồng thời hất cả ai lên như thế này ok tiếp theo dậm chân phải đánh vai ra sau vai phải ra sau dậm chân trái để xoay người lên thẳng như sau này dậm thì đánh vai và lên như thế này em dậm em lên ok khi lên đến đây thì các bạn sẽ đặt hai tay che phần mắt chỉ hở miệng thôi và mọi người sẽ nhét một vào tôm bo nhé ok thử lại này đợi đến nhịp bốn một hai ba bốn hất đầu lên kéo khỉu tay về đây vuốt lên hai nhịp đầu và đứng xuống lên cúi cằm tạch mở nhún đẩy vai và về nhét tôm bật ok tiếp theo sau khi nhét xong thì các bạn sẽ thả tay trái xuống tay phải làm giá như thế này và kéo sang phía mặt phải ok hông các bạn sẽ đánh thật là nhanh chóng dứt khoát sang phía phải nhé rồi tiếp theo hạ tay phải xuống tay trái chống ở chân mọi người đổ trụ nhấc gót chân trái lên đổ trụ sang phía bên trái như thế này và sau đó rút về luôn tiếp theo đặt tay phải này tay trái và sau đó hất đầu qua phải đúng rồi tiếp theo hạ tay và chân giống động tác trước ấy như thế này lần này thì đánh thêm không này cho mình không phải tay phải thì chỉ ngang đầu đánh mắt sang lên tiếp theo đặt chân phải về và đến chân trái chân trái mọi người sẽ kỹ nhé chân phải thì để bình ok bây giờ sẽ đánh mắt lên phía trước tiếp theo một lần đánh mắt riêng sang phải sau đó di chuyển vào chân trái này dậm một hai và đánh vai và đưa tay và ngồi xuống như thế này ok thử lại nhé ăn cự đây tết đây đây này tôm bôi kéo sang đủ chỗ trái về tay phải tay trái hất đầu tiếp theo dừng đổ chân dừng em đánh mắt và di chuyển một hai em ba em vung tay một hai tay xuống ok rồi động tác tiếp theo của đoạn tiếp theo là ờ, các bạn đang ngồi đây đúng không và vừa hạ từ xuống tiếp theo dùng cho mình tay phải thôi thu từ ngón tay vào sau đó hất lên ok sau đó lại thu ngược vào hất lên ok rồi làm cùng với đầu luôn khi tay thu thì đầu cúi hất lên thì theo đầu hất lên luôn và lại xuống em hất lên là chúng hai lần như thế nhé. một này hai 3 này, 4 tiếp theo mở tay phải mở tay trái vào phải vào trái ok mở mở vào khi vào thì người nhấc cho mình chân phải lên như thế này và như thế này sau đó mọi người sẽ vuốt tay và được lên nhé ok thử nhá thu tay này hất lên thu tay hất lên mở mở về đây về đây lên này ok ok bây giờ thì mình sẽ đến nhịp cảm nhất nhé chậm này năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm và sáu bảy và tám một hai và ba bốn năm và sáu tôm bồi một hai ba bốn năm 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Ok. giờ thì mình sẽ hơi nhếch mồm nhạc xíu. 5, 6, 7, 8. Từ từ. hay And đây Chúng ta tiếp tục học bạn thứ hai nhé. Sau khi các bạn lên đây, động tác tiếp theo sẽ di chuyển này, một, hai nhịp và sau đó nhịp ba thì bước cho mình chân phải dường như thế này, sẽ hơi đổ trụ qua phía bên phải. Ừ, ok, tay phải lên, mắt đánh ra quả như thế này. Ok, động tác tiếp theo giữ nguyên chân phải xoay gót thẳng như thế này, đồng thời tay hạ xuống đi ngược một vòng từ phải thang trái đánh vai theo như sau và sau đó mở vai và tay về thẳng dừng nhún hai chân hướng đầu gối sang trái ok lại này di chuyển 7 8 1 2 and 3 4 này đánh này vòng sang mở ngược lại và dừng ok tiếp theo dậm cho mình chân phải khi mọi người dậm chân phải xuống thì đẩy đầu gối chân trái lên như này tiếp theo và hai và ba và bốn ok tiến lên nhé năm sáu bảy chân phải này một và hai và ba và bốn ok tay sẽ như sau một đánh vào hông một hai ra ngoài and ba tức là ngực nhé em ba và bốn thì người sẽ đánh lên như thế này ok tay lại này một này hai and ba and bốn ok lại nhé năm sáu bảy tay một hai and ba and bốn ok kết hợp với chân nhé một and hai and ba and bốn ok lại năm sáu bảy tám một hai and ba and bốn rồi một người nhìn rõ lại một này một hai and ba and bốn ok xong nhé sau khi dừng đến đây ok tiếp theo này mọi người mở cho mình chân trái tay lướt xuống và sau đó dậm chân phải để hơi đánh hông sang khi mọi người dẫn chân trái thì mọi người cũng hơi đưa hông nhé hơi đưa hông như thế này trái này tay xuống này phải thì tay sẽ là như thế này và chấp xuống ok thử lại này năm sáu bảy tám một hai and ba bốn mở năm sáu and chấp xuống 8 Ok, động tác theo giữ nguyên chân nhé trùng chân xuống này nhìn hai chân xuống và hướng đầu gối ra ngoài tay chạm đầu gối sau đó vào tay đưa lên chéo và mở ra đánh không qua phải, tiếp theo này đấm bên trái đánh không theo thu về đấm bên phải đánh không theo và sau đó mọi người giữ nguyên hông tay dán như này và lướt từ mắt xuống ok lại nhé xuống đây này em dốc xuống tiếp theo mở đầu gối vào Đấm tay ra Đấm bên trái Đấm bên phải Thu tay về đây Ok Tiếp theo Tay phải diện cao Ngửa lòng bàn tay lên mình tay phải lên cao Đổi Đổi Đặt hai tay lên trước Mở ra thì nghiêng đầu Giống như ờ, baby baby về baby á Sau đó thu về Đầu thẳng Và cúi người đưa một vòng từ phải qua trái tiếp theo đẩy vai phải ra xong, ok đổi chân lên như thế này phải trước nhé phải trái đồng thời tay đang chéo và đưa ra đây sau đó thu từ ngón tay thì mọi người sẽ đẩy hông về một bên như thế này và sau đó di chuyển ok nối động tác của đoạn thứ hai vào nhé di chuyển này bảy tám một hai and ba ok bây giờ mình thế nhắc được một chút ta lan ta ta lan <laughs> ta ta lan ta lan ta lan ta đến áo ta ta răng tắc động tác tiếp theo người đưa tay hướng lên này sau đó trườn xuống như thế nào? dần rộng ra sau đan và chéo mở sang ngang tiếp theo này đưa lên đầu ấy xoay tay phải lên trước và xoay tay trái lên sau ok khi mà xoay tay như thế này thì mình sẽ nhún và đẩy hông phải cùng với tay phải lại nhún đẩy hông trái Ok, về phía chân mọi người có thể để chân phải lên trước hoặc là để song song đều được Ok, thử lại nhá, đưa tay xuống này Ok, nhìn kỹ tay của mình nhé Sau đó vào, ra, nhún xuống, đẩy tay phải lên trước, nhún xuống, đẩy tay trái Tiếp theo về người thẳng và vung tay lên trước, thu về cằm như thế này Và sau đó đánh vai và đánh một quán free nhiều lên một chút chỉ có tay là cố định như thế này thôi mọi người nhé vai thì được nhưng miệng thì được ok và sau đó mọi người di chuyển năm sáu bảy tám thử lại nhá nối đoạn này này lên trườn xuống vào ra nhún tay phải lên trước nhún tay trái lên sau và vung lên trước thu về cằm nhét êm nhét di chuyển năm sáu bảy tám tiếp theo Lượn đất leo, đặt tay cho mình trước nhé. Vung lên này. Mở. Thu về nắm. Tiếp theo, vẩy hai lần ở hông. Sau đó đặt tay ở hông để đánh vai phải xuống. Phải. Trái. Phải. Trái. Mọi người tập cho mình quen phải trái xuống đã. Sau đó mọi người sẽ xoay lên thì là đi từ phía trước vòng lên sau đó ra sau như thế này một vòng em phải trái phải trái ok khi tập quen rồi thì đưa vừa cái vòng này thôi đưa nhỏ thôi chứ mình không làm nguyên xuống lên xuống lên đâu mà mình sẽ hơi phải làm giống như số 8 ok thử lại nhá lên tay này xuống này vậy hai lần này ép phải trái phải trái ok thử nhá kết hợp với chân một người chân một người sẽ rộng phải này xuống này dậm chán vậy tay này em dậm nhanh này một hai ba bốn ok đây đúng không thử nhắc năm sáu bảy tám lên xuống vẩy vẩy em năm sáu bảy tám ok động tác theo bật nhảy ra hai tay đứng ra ngoài như này mình không nhún ờ, bật nhảy ra ok tiếp theo này đánh gót chân phải vào đồng thời mình đẩy hông qua phía trái như thế nào thì tay sẽ chạm đầu chạm đầu này tiếp theo này xoay hai gót sang phía bên phải đẩy hông ra tương tự như lúc nãy thôi nhưng mình sẽ dùng cả hai gót chân là đây đúng không phạm à trái em không phải ok tiếp theo xoay gót về thẳng xoay gót chân trái về thẳng để mình đổ gót chân phải vào như thế này và đổ người vừa phải không sang phải đầu người hai tay đưa hướng ngược lại và mắt nhìn xuống xương phía bên này nhé các bạn như nào sau đó kéo về kéo tay phải về ok sau đó nào thì động tác tiếp theo à, nhé động tác theo luôn nhé à, nào đây ở đây nối lại nhé nối lại này rộng phải xuống rộng trái vẩy em một hai ba bốn bật ra trái phải em kéo về ok tiếp luôn này rộng trái vòng cho mình hai lần tiếp theo rộng phải hai lần ok rộng trái lên để tay để chân ngang với nhau á đổi tay phải lên trước kéo về và về hai tay như thế này phải trái và về ok khi là động tác này phải trước đúng không thì người lại đánh hông sang phía trái đây đây và về thì người sẽ về thẳng hông như này phải trái và về tiếp theo bật hai tay và hướng lên trước mở ra như thế này thì chân mọi người sẽ dậm lần lần từ chân phải nhé phải trái và di chuyển về vị trí một vị trí như thế này ok thử lại nhé đang ở đây đúng không ở đây dập trái đánh hai vòng dập phải đánh hai vòng dập trái đẩy không và để tay phải lên đổi về em ra ok nối vào nhé cởi đoạn ba năm sáu bảy cởi đoạn ba từ đâu nhỉ năm sáu bảy 8 1 và 2 và OK người đẩy về trước hít tôn về bình thường boi nhún cả hai chân ok sau đó xoay sang thế này thì mọi người về đây tay phải luôn luôn cao hơn tay trái cho mình nhé cao một chút động tác theo kéo tay phải xuống hai lần này một và hai và nhớ nhịp và cuối cùng là phải nhả lên mà nhả lên thì tay phải vẫn phải cao hơn tay trái ok đi này xuống và xuống và ok A, am a little Bồi lên and xuống and xuống and ok các bạn nhớ tay chưa bây giờ khi các bạn kéo tay như này thì các bạn sẽ để đánh không qua phải một và hai và thế đâu đánh không qua phải hai lần một và hai và nhớ nhìn vào cũng phải nhả về nhé ờ thử tay này em một và hai và đúng không? tiếp theo dẫn chân phải đánh tay phải sang ngang sang phía bên này và chân trái mình không dậm đâu nhé đừng dậm như thế này nhé các bạn chỉ được dậm chân phải ok một và hai và đây sau đó đây ví dụ là khi các bạn đưa tay đúng không theo bản tính là cái tay trái là mình hơi bật lên hơi đưa lên ngang ngang các bạn sẽ lại phải kéo nó dậm về một lần nữa ok tức là mình sẽ đi tay này phải trái ok sau đó thu chân phải ra sau thu chân phải ra sau như thế này thì tay mọi người sẽ lại để tương tự chân này nhưng tay phải vẫn lại cao hơn ok hông đổi lên xoay gót chân ờ, phải ra ngoài và đưa hông lên cao đồng thời tay phải trên tiếp theo đánh hông xuống bên phải một lần nữa thì lại kéo tay xuống và xuống ok các bạn dễ hình dung đúng không ok từ đầu nhé 5 6 này pip Tone Boy Lên And hai lần hông And mở And Lên hông And đánh hông hai lần Ok Tiếp theo Tiếp theo Dẫn cho mình chân trái là cái chân đang ở trên ý Thì mọi người đánh hai vòng ở đầu Ok, tiếp theo này Dẫn lên phải Dẫn lên trái Dẫn phải Dẫn trái đánh tay nhanh nhé ừ, ừ. ok bây giờ hình dung lại cho mình cái đầu nhé khi bạn nhấc chân thì cầm lên lên xuống nhìn qua cùng hướng chân luôn lên xuống and đây and năm vạn ok động tác theo dẫn chân phải đưa tay chéo và sau đó mở ra như này ok lại nhé I'm a big tall boy hay ta ta ta ta ta ta ta lên ta ta ta ta đánh hai phải trái phải vậy vậy em dậm phải trái tiếp luôn này mở chân trái tiếp đưa thẳng hai tay xuống đánh không một vòng từ trái qua phải tiếp theo chốc tay lên đánh xong vòng không thì ta sẽ lên đây và sau đó đập vào hai lần đập ok các bạn không được đập đập mở mà đập đập xong thả tay bình thường để nó tự mở ra đập đập ok tiếp theo lại dậm phải dậm trái lần lượt nhưng tay sẽ kéo xuống như thế này xuống và xuống các chị thì đồng thời dậm chân này phải và trái nốt nhé sau đó nhún và đánh không có phải rút tay lên tiếp theo đổi hông qua trái thì tay mở ra sau gáy và lên thẳng hất tay xuống sau đó mở chân phải kéo tay sang phía bên mắt như thế này hất lên và hất đầu xuống đồng thời thu ngón tay ừ, là vào đoạn sau ạ ok ok bây giờ thì mình sẽ ờ, đến nhịp cả đoạn điệp khúc đấy nhá năm sáu năm sáu pit trong một hai ba và bốn và năm và sáu một hai ba Ok Tạm lần nữa năm sáu Tiếp thông rồi Hãy đàn ta đàn ta đàn ta ta ta ta ta ta ta ta đàn ta ta ta đàn ta đàn ta ta ta ta ta thông rồi đàn ta đàn ta đàn ta ta ta ta ta ta ta This is my attitude tiếp theo là để các bạn rock nhé ok sau khi động tác trước các bạn dừng ở boy đây đúng không thì nó sẽ là vào nhịp một hai ba bốn ok à nó vào nhịp một hai ba của đoạn sau thì bây giờ sau khi các bạn làm này sẽ hướng dẫn động tác trước nhé đây sau khi các bạn hất đầu và làm ngón tay như thế này tiếp theo là đan tay chéo mở ra nhé và rút về đặt được hai phần cánh tay như này mở và sau đó đóng tay vào thì các bạn sẽ đẩy hông trái lên cùng này lên và kéo về ok khi kéo về khi kéo về thì các bạn sẽ nhún nhẹ lên kéo về sau đó bật nhảy chân phải ok đồng thời hất tay phải qua đầu như thế này tay trái thì đặt ở hông nhé đang đây không để nhảy chân phải tay qua đầu và tiến lên này tiến lên mở tay ở đây sẽ ngón tay ra như này mình nhé mở ở đây và sau đó này các bạn hất vai lên một lần và nhả về sau đó dậm chân thả ở chân đằng sau kéo ngực lên như thế này và gập hai lần xuống ok tiếp theo này đổi chân phải lên trên và người chốc tay xuống như thế này ok và sau đó vỗ hai lần thì các bạn sẽ nhún dần xuống vỗ nhún dần xuống như này Ta rút từ khỉu tay lên chân lùi ok làm hình vuông miệng nhé nhún hai lần nhún hai lần ok thử lại và một hai ba chéo về bật nhảy chân phải tiến lên mở tay hất vai về kéo ngực xuống hai lần đổi chân lên xuống vỗ nhún em rút và nhún ok sau khi nhún xong thì tiếp theo này các bạn tay chân đi chéo ra và lên ok còn chân sẽ như sau chéo xoay chân về nhún nhún về thẳng chân và nhún nhún ok tự lại này vương miệng nhún hai lần chéo nhún nhún và nhún nhún ok tiếp theo đặt chân trái ra sau chân phải lên trước để mình tiến tiến bước lên như thế này ok đây đang ở đây đúng không và tiến lên tiến lên ok tiếp theo này đan chéo tay như thế này mình nhìn kỹ này ok đặt chân phải sang ngang thì mở mở tay ra như thế này sau đó đầu người nhún chân nhé nhún lên thẳng đan chéo và đẩy qua phía bên trái vuốt tự cầm xuống ngay cho mình đầu sẽ người sẽ hơi ngửa ra ok tiếp theo quay qua phải này đưa tay ngang như này thu về thì lại nhún hơi ngửa đầu ra và lên họng sau đó mọi người sẽ free freeze tay 4 nhịp ok lại nhé bảy tám nè thu tay vào lên về bật nhảy chân phải tiến lên mở bàn tay phải hất vai xuống em gập hai lần đổ chân xuống vỗ, nhún rút lên vô miệng, nhún hai lần mở ra, nhún hai lần và nhún hai lần tiến lên lên, ép, mở và ra đẩy qua trái, qua phải nhún xuống, thoát lên and free nhịp, ok ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp là wrap me 5 8 em 1 2 em 3 4 5 6 7 8 Ok, tiếp theo là đoạn của sơ xua và gần vào điệp khúc lặp lại đoạn này nhưng bây giờ đoạn sơ xua hay khác thì mình sẽ lại rất là riêng một đoạn nhé Ok, tiếp theo uh, xua xua thì mọi người sẽ đưa chéo tay và đưa ra hơi cơn như thế này Ok, thử nhé một người sau đoạn điệp khúc thứ hai nhé thì chúng ta sẽ làm gì ok khi đoạn điệp khúc thứ hai thì vẫn có câu mà this is my other two đúng không thì giờ mọi người sẽ không làm tác này nữa không làm nữa chúng ta sẽ thay bằng đưa chân trái sang ngang tay phải đưa xuống và đặt hông như thế này sau đó thì mọi người đánh hông hai lần qua phía bên trái đây và đây ok thay bằng cái này thì đưa chân qua trái và đánh hông hai lần ok sau đó mới sẽ di chuyển ngang hướng ờ, đây mình bên trái ấy, bên phải ok để thế nào đặt cho mình chân phải lên đánh hông này một hai ba ba lần như thế sau đó thu chân phải về đổi chân như thế nào? và tiếp và tiếp và tiếp Ok, thử lại nhé 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 5, 6, 7 thôi Tiếp theo nhịp 8, cuối cùng thì người sẽ bước sang phía bên phải và lướt chân trái theo Ok, lại nhé từ xích y mạnh à từ từ năm sáu bảy tám một hai em ba em bốn di chuyển năm 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6 và 7, 8. Ok, bây giờ nhá, 1, 2, 3 không có gì hết ở phía trên. Đây, tay thả lỏng như thế này. Tiếp theo nhịp 4, khi các bạn đổi chân như sau thì người sẽ cúi xuống, tay trái sẽ đặt lên vai người phía trước, đầu cú luôn, đầu cú luôn ok động tác thứ năm sẽ hơi khác một xíu tay vẫn để im đầu sẽ ngửa khi mọi người đổ chân lên như thế này các bạn phải đánh ngực và hông ngực tấn công mông phòng thủ đó ok đánh lên ok đổi về thì gập xuống này nhắc lên thì đánh và một quay lại ép và hai và ba và bốn và năm và 6 và 7 và 8 khi các bạn đã quen rồi thì hạn chế phần khom lưng mình chủ yếu tập trung vào phần đẩy ngực thôi nối vào nhé 7 8 và 1 2 3 cúi 4 lên 5 6 và 7 lướt 8 ok lại nhanh hơn 5 6 7 8 and 1 2 3 and 4 5 and 6 and 7 8 về đây ok động tác tiếp theo thì mọi người sẽ phứ đi dáng luôn 8 sau khi kéo về đúng không thì 1 2 3 4 các bạn làm dáng cho mình sau đó 5 6 7 8 thì di chuyển xoay một vòng này bước tay phải 5 6 7 nhịp 8 dặm sang ngang đồng thời hất đầu sau ok rồi sau đó đến đoạn la la la ấy ok bây giờ mọi người ôn đoạn đấy trước nhé 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, em 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn của xua xua la la. Ok. Đây là các bạn sẽ tập tay trước cho mình nhá. Rồi, xoay tay từ trong ra ngoài. Bàn tay thả lỏng gỡ để hướng bàn tay lên trên Nói chung thả lỏng 4 nhịp ở dưới 1, 2, 3, 4 sau đó lên 5, 6, 7, 8 Nhớ là khoảng tay di chuyển nhé Còn chân này, mở rộng chân Tập cho mình trước nhá Nhấc chân Ok, hướng xuống Là đánh không có phải Tiếp theo là nhấc Xuống Nhấc Xuống Nhấc Xuống Nhấc Xuống Nhấc Xuống Nhấc 1 2 3 ok rồi chưa bây giờ hông hông hông các bạn sẽ phải đi gần giống uh, hình vô cực số 8 nhé lên xuống lên xuống lên xuống ok bây giờ mình sẽ đến nhịp tiếp đoạn này nhá như nãy đâu năm sáu bảy tám một à hình như mình quên chưa nói đầu đúng không ok tám là đầu các bạn đang quay qua phía bên quay qua phía trái đúng không là đầu rất in tiếp theo khi tay đổ qua đây thì đầu sẽ đặt về phía tay như thế này ok đầu chỉ thế luôn đối vào nhá 5 6 7 8 em 1 2 3 4 em 5 6 7 tiến lên đầu về thẳng 2 2 3 4 ok còn 5 6 7 8 sẽ như sau 4 là các bạn vừa dẫn bên trái đúng không tiếp theo dẫn một lần nhịp 5 thì nhún hai chân và đẩy hơi đổi người sang phía bên phải 5 này, sau đó xúc lên 6 7 8 Ok Tay mọi người sẽ thả lỏng Hai bên Nhưng lưu lên đẩy tay ra phía sau Phía mông ấy, thả lỏng ở đây chứ không thả lỏng ở đây nhé Không thả lỏng ở đây, thả lỏng ở đây Ok Đi này 5, 6, 7, 8 Ok Thử lại cả luôn nhé 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiến lên hạ tay, 2, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, ok, 8 bạn dừng đây đúng không? Tiếp theo, nhịp 1 hạ chân phải xuống, nhún hai chân đồng thời đẩy ngược ra sau. Ok, sau đó nhịp hai mọi người sẽ xoay một vòng thật là nhanh từ ngực đưa lên từ phải để lên trên và xuống nhịp ba nhịp bốn mặt lên ok thế là mình sẽ đi một hai em ba bốn ok nhịp hai và nhịp bốn đi một vòng thật là nhanh ngủ nhá năm sáu bảy tám em một hai ba bốn nhịp một và nhịp ba các bạn làm cho rõ là một hai 3, 4 Ok Khi nào tắt này, tay sẽ để ở đây và che phần mắt lại Ok, để này 1, 2, and 3 4 Ok, tiếp theo nhịp 5, 6, 7, 8 Tay để ở sau, tay phải Để ở sau Người sẽ bước cho mình chân trái trước 5 Hướng ờ, đẩy đẩy cao cái chân ờ, phải ra ngoài như thế này. Giờ xoay đầu gối và à, ra ngoài và rộng tương tự để cao lên xoay đầu gối vào ok dậm trái này xoay đầu gối dậm phải xoay đầu gối trái phải em một hai ba bốn em năm sáu em bảy tám ok bây giờ các bạn nhìn cho mình nhìn nhá hai cái đầu tiên hai cái dậm chân đầu tiên thì sẽ là nhịp đôi này một 2 3 4 nhanh 5 6 7 8 Ok Tay thì các bạn sẽ chỉ để đâu Tay trái thả lỏng Tay phải để sau Đủ ừ nhá ờ, 5 này 6 này 7 này 8 xuống 1 là bật chân thật là nhanh nhé phải trái như thế này để đi lên một hai và lên đến đây ok các bạn đi thật là mạnh mẽ lên đi một hai ok đi như thế nhé động tác tiếp theo sau khi các bạn đi lên như thế này thì các bạn sẽ đi bước nhỏ đi bước nhỏ đi bước nhỏ đi bước nhỏ để mình di chuyển còn tay các bạn sẽ dọc xuống ba bốn đến đây ok thử lại nhé bảy tám em một 2 and 3 and 4 ok hình dung chưa ok tiếp theo này tay phải ở trên kéo ra 5 và 6 hai lần kéo ra thì đồng thời mình sẽ mở chân phải đánh hông qua phải 5 ok rộng lần chân trái đánh hông qua trái 6 ok tiếp theo đổi tay này 7 và 8 thì lần này mình sẽ đánh hông hai lần qua phải 7 và 8 ok thử nhé 5 6 7 bước thành hàng 1 2 lùi ta tả tắt em dập phải dập trái đánh hông phải và phải ok động tác tiếp theo bước cho mình chân phải về giữa à về ờ, thu chân phải về tập tay này tay trái đọc xuống tay phải gập lên đổi qua đây thì là ngược lại trái phải sau đó mở chân phải hướng kĩa chân và hướng cho mình đầu gối vào trong như thế này ok và mọi người sẽ dừng ở dáng này luôn thì sẽ đổi tay phải lên chéo hình ờ, dấu cộng ấy trái dấu cộng mọi người mở mở cái ngón tay như này nhé ok lại này bên trái bên phải mở chân và tay dừng ok tiếp theo này xoay xoay tay qua như thế này đồng thời các bạn thu ngón tay vào thu và xoay tay sang ok sau đó mở tay trái ở trên tay phải ở dưới ok tiếp theo đẩy chân về thẳng và lặn về như cũ sau đó idle thì các bạn hất tay và vai lên idle ok lại nhé à, tập từ hừ hừ cho quen nhé bảy bảy 8 này bên trái bên phải dừng thu xoay về đây lên vòng về em ai đủ ok tiếp theo lặp lại ờ, cho mình từ đầu nhé từ đây cho quen 5 6 7 đi lên một hai lùi nhanh lùi nhanh em phải em trái phải và phạt thu trái phải đặt ngang xoay về ngang đặt trái lên hừ and I đúng ok I do ok bạn nhé năm sáu bảy tám em một hai em ba em bốn em năm sáu em bảy em tám một phải hai ba bốn dừng đánh lên à đúng ok tiếp theo nhé tí nữa mình sẽ ôn nhịp chậm sau đô động tác này động tác tiếp theo này các bạn mở tay ra ngoài cứng nhịp chân di chuyển nhanh tà, tà, tà, tà, như thế nào để mình xoay hướng sang phía bên phải ok đây tay đang ở đây đúng không một và hai và ok di chuyển đúng thế cho mình dẫn chân phải trước này tay phải chân phải một và hai và tiếp theo bật chân ra ngang ok tay lên ba và bốn thì bây giờ mỗi lần các bạn đưa tay lên đưa tay lên thì các bạn sẽ phải đẩy ngực ba và bốn ok khi làm thế này thì hơi đứng chân xuống ba và bốn ok lại nhé di chuyển này một và hai và bật ra ba và bốn ok tiếp theo này dậm thu chân phải vào trước sau đó đến chân trái chân trái sẽ kiễng tay đưa chấp xuống nhé đưa từ trước này qua sau như này hai vòng ok khi đưa thì đẩy thêm ngực and ok thử lại nhé ba và bốn và năm tiếp theo đổi chân này và sáu ok đổi tương tự thôi và năm và sáu và năm 6 ok tay này và 5 và 6 khi các bạn làm nhanh thì giống như mình chỉ bật mỗi cái đầu ấy và 5 và 6 ok thử lại nhé cảm giác 7 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 ok tiếp theo nhịp 7 các bạn đánh tay ra sau cánh tay ra sau chân sẽ nhún xuống đẩy sau đó bật nhảy lên để xoay hướng về phía trước thì tay sẽ đặt ở ngực theo đặt chân này xuống thì về dáng như thế này ok mình chỉ vào đúng nhịp thôi đúng nhịp này không bảy Tanya? xuống này đẩy hông sang phải nhún sâu và chậm một chút đợi nhà tay sẽ trượt xuống ok đầu ngửa và sau đó này khi từ boy các bạn giật đánh hông trái lên như thế này và đầu cúi xuống và sau đó lại nhả dần dần dần dần dần dần xuống ok thử lại từ đoạn này nhé bảy tám một và hai và ba và bốn đến 5 và 6 và 7 ra đây 1 và 2 3 4 5 6 7 8 em boy nhả về nhả về ok rồi bây giờ lưu ý cho mình cái đoạn này nhé sẽ khi bạn bật tử ra đây đúng không cái đoạn domino á thì sẽ có bốn nhịp các bạn vào nạp được một và hai cũng được 3 và 4 cũng được ok nghĩa là đến nhịp 4 các bạn quay về đây cho mình là được ok được nhé bây giờ nối cho mình từ đoạn đầu nhịp nhá 5 6 7 8 và 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 1 và 2 3 ép chín nhanh hơn ngủ chút nữa năm sáu bảy tám một hai ba và bốn năm sáu em bảy và tám một và hai ba bốn năm và sáu bảy tám một và hai và ba bốn năm và sáu bảy và tám một và hai và ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba ở okay. tiếp theo là đoạn cuối cùng sau khi các bạn lơi xong ở đây à, lên thì một là bo đúng không một này hai ba để chân tại chỗ đánh không bốn năm sáu bảy tám một dẫn lên phải chân trái sau đó bước xuống này hai ba bốn quay lên năm sáu bảy tám ok chưa lại mình nhá ta là tôm một 2, 3 đánh 4, 5, 6, 7, 8 dậm 1, 2, 3, 4 cái lên 5, 6, 7, 8 Ok, tiếp theo chúng ta mới Tay trên nhé, rút tay lên này Hạ xuống 1 Sau đó 2 4 Ok, cứ mỗi một lần di chuyển thì bạn sẽ di chuyển di chuyển lại dừng dừng dừng ok lại một hai ba một đoạn bốn năm sáu ok bảy tám thì nhả ra là về tuốt khác ok còn chân sẽ đi sau này một nhấc hai ba bốn năm sáu ok mỗi lần bốn và sáu các bạn sẽ xuống người thẳng người xuống thẳng và đẩy người xuống ok thử nhất 5 6 7 8 1 dậm 2 3 4 5 6 tiếp theo 7 8 về thẳng ok bây giờ tập các đoạn của mọi người khác thì mọi mọi người sẽ để hông như thế này mở tay lên này một và đánh đầu hai và lên ngực xuống ba và 4 5 6 Ok, tiếp theo này 7 dẫn trái trước Đánh tay vào 7 nhấc lên và dừng ở đây Bắt chỉ Thử lại nhé Đánh vào hông này 1 và đánh đầu 2 và 3 và 4 5 lên chân trái nhấc dừng và kết thúc các chị bây giờ mình sẽ bàn tính cho các bạn nhé năm sáu bảy tám em một và hai và ba và bốn em năm sáu em bảy tám dừng ok rồi khi các bạn tập người ở giữa là sâu nhân thì phải thì các bạn chỉ đổ tay đặt ở vai người phía trước thôi tay thì vẫn mở một và hai và ba và bốn năm sáu em bảy tám một đó không khác gì cả chỉ thay vào để hông bằng để ở vai người phía trước ok bây giờ thì mình sẽ nối cái đoạn này vào nhé nhìn từ đây bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai <clears throat> ba bốn năm sáu bảy tám một và hai và ba và bốn năm sáu bảy tám một như vậy là mình đã cùng mọi người trải qua từ đầu đến cuối bài Tomboy thì ờ, động tác chỉ có như vậy thôi mình rất mong là mọi người sẽ học và hoàn thành trong thật là sớm ngày này học thật là tốt nha cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mọi người hãy like subscribe ủng hộ cho mình nha bye bye và hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo